cái FN này cái phím FN này nhấn giữ vô nó sẽ có ba chế độ nè animal là động vật độc vật nè được chưa mấy cái kia bỏ qua đi hoặc là mình muốn tắt đi này mà để ngang này là tắt bây giờ mình gán nó là cái cân động vật đi animal đúng không enter một cái rồi mấy cái này kẻ đi rồi đây về số ký đúng không bây giờ nhấn FN nè nó on là chức năng con động vật nó sẽ nó on rồi cái da nè, lên nó sáng này thấy chưa nó sáng là bây giờ là nó, nó lóc lại rồi đó là bây giờ rung máy nó nó, nó cũng không không nhảy này thấy không nè giống như nghèo rung đó còn nó chưa sáng là là là chưa, chưa ra đâu nha là nó nó, nó, nó chưa bắt được cái số đó giờ ví dụ mình đứng lên nè mỗi lần mình bỏ gì lên cân là mình phải nhấn Fn không miễn Fn nó on là được rồi à. đó nó sáng rồi nó lắp rồi còn nó không on là mình bật đúng rồi à. đó còn bây giờ muốn cân bình thường á, thì mình tắt nó đi nhấn Fn cái nữa nè là nó off nè à. là mình cân bình thường thôi đó đó nè còn thường thì mình đứng này nó đâu có lắp đâu nghe thở rồi nó không có lóc à để số 20 kg đâu lóc này thấy chưa à cái là nè nó còn cái vài giây á thì căng heo từ từ thôi nó đâu lóc đâu đó được rồi vậy được rồi